Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Có thể nói, mấy năm gần đây, dịch bệnh căng thẳng đã khiến cho các dự án lớn hầu hết phải dừng triển khai. Bởi vậy, những dự án có mức đầu tư lớn đang xây dựng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Trong đó có dự án Lotte Mall Hồ. Với hơn 600 triệu đô la Mỹ, Lotte Mall Hồ là trung tâm thương mại có tổng mức đầu tư cao nhất trong số những trung tâm thương mại tại thành phố Hà Nội. Với các phân khu, siêu thị, sạp chiếu phim,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 một liên doanh giữa tập đoàn Sipucha của Indonesia và Tổng công ty UDIC của Việt Nam, đã khởi công dự án Sipucha Hà Nội Mò tại một lô đất thuộc làng Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Lô đất rộng 7,3 hecta, có hai mặt tiếp giáp với các trục đường lớn là đường Võ Trí Công và Lạc Long Quân. Dự kiến một trung tâm thương mại với 1.200 cửa hàng, 48 nhà hàng, quán cà phê, khu vui chơi giải trí sẽ hiện diện tại đây. Nhưng sau nhiều năm khởi công, dự án mới chỉ xong phần móng và nằm đắp chiếu suốt một thời gian dài. Đến giữa năm 2017, tập đoàn Lotte đã mua lại dự án Sibucha Mall của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị Nam Thăng Long. Sau khi thường vụ diễn ra, thành phố Hà Nội đã cấp phép một dự án trung tâm thương mại mới cho Lotte và dự án chính thức đổi tên thành Lotte Motte Hồ. Gần 6 năm kể từ khi mua lại, hiện tại Lotte Mall Hà Nội đã xây dựng xong phần thô của khối đế và ba tòa tháp. Các hạng mục bên ngoài vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Theo công ty Lotte Properties Hà Nội, trung tâm thương mại phức hợp theo mô hình Hàn Quốc đang được gấp rút hoàn tất xây dựng Mục tiêu mở cửa vào ngày 25 tháng 8 tới. Nằm ở khu đô thị mới của trung tâm thủ đô, Lotte Mall Tây Hồ hay còn được gọi là Lotte Mall Hà Nội, có tổng chi phí dự án là 634 triệu đô la Mỹ, diện tích sàn là 353.700 m2, tổng diện tích thương mại là 128.900 m2 bao gồm có 73.700 m2 là trung tâm mua sắm và tòa tháp rộng 55.200 m2 là khách sạn, chung cư và văn phòng. Với tổng mức đầu tư hơn 600 triệu đô la Mỹ và là trung tâm thương mại có tổng mức đầu tư cao nhất của Hà Nội, dự án này vượt xa mức 400 triệu đô la Mỹ của tòa nhà Lotte Center, 200 triệu đô la Mỹ của Ion Mall Long Biên và chỉ thua tổng mức đầu tư của tòa nhà cao nhất Hà Nội Khang Nam – là 1,05 tỷ đô la Mỹ. Lotte Hồ được mô phỏng theo phong cách Hàn Quốc, khác biệt với các trung tâm thương mại hiện có tại Việt Nam. Với 51 thương hiệu lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam và Hà Nội, các cửa hàng chính hãng của Samsung, Apple, nhiều thương hiệu mỹ phẩm thời trang nổi tiếng thế giới, trung tâm thương mại Lotte Hồ sẽ được bố trí từ tầng 1 đến tầng 5 của tòa nhà. Theo một số trang web bất động sản, khu văn phòng đang đăng cho thuê với giá giao động từ 700.000 đến 850.000 đồng trên 1 mét vuông, đã bao gồm phí dịch vụ. Giá thuê sẽ tùy thuộc vào diện tích và tầng thuê. Hai khu còn lại là sàn trung tâm thương mại và khách sạn hiện vẫn chưa có giá công khai. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, vào quý 4 năm 2022, tỷ lệ lấp đầy mặt bằng văn phòng cho thuê ở khu vực trung tâm Hà Nội vượt mức 90%, giá thuê mặt bằng hạng A khoảng 30 đô la Mỹ, tức là khoảng 710.000 đồng trên 1 mét vuông trên một tháng. Hạng B là khoảng 15 đô la Mỹ, tức là khoảng 360.000 đồng trên 1 mét vuông trên một tháng.